nên là uh, dù có ảm đạm hay rực rỡ thì mình cũng sẽ đều mở lại cho các bạn xem nhé thì uh, sau chúng ta sau rất là nhiều ngày ăn thông mà sau 7 ngày chúng ta ăn thông thì ngày hôm nay thì cầu của chúng ta cũng đã tạm ngưng thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn nhé đã chưa đưa các bạn được tiếp tục về bờ bến với những cái cầu ăn thông thế nhưng mà không sao chúng ta cũng đã ăn thông 7 ngày rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm uh, gửi một chút ở nhà chủ lô vậy thì mình hy vọng là ngày mai thì mình sẽ à, cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok nhé hy vọng là chúng ta ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng tương bực rực rỡ hơn nữa đó còn bây giờ thì mình à, à, ngày hôm nay ấy, ở trên video ấy thì à, chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta chưa ăn được nhưng mà những bạn nào mà đã tin tưởng và đã vào nhóm của mình ấy những bạn đã tin tưởng vào những cái kinh nghiệm soi cầu của mình đã nhanh tay tham gia vào nhóm Zalo thì ngày hôm nay cũng lại tiếp tục về bờ với cả à, độc thủ lô một số 41 các bạn nhé mình sẽ mở cái nhật ký Zalo cho các bạn xem đây ạ ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn xong thủ lô VIP là 1441 và đọc thủ lô VIP là 41 thì ngày hôm nay 41 thì nó cũng đã nổ tương mừng rực rỡ rồi đó tiếp tục với cái cầu lô ăn thông ngày hôm qua chúng ta ăn trọn vẹn và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn đọc thủ lô ở trên Zalo các bạn nhé đó thì bạn các bạn nào ấy mà các bạn tin tưởng mình và mà đang muốn tham khảo những cái số kín số vip được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 các bạn nhé đó bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai các bạn đây để cho các bạn tham khảo trên video ngày mai ngày mùng 5 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 7 và chạm 2 độc thủ đề 272 và bạch thủ vip sẽ là 4774 dàn đề rút gọn sẽ có 7722 này 070 này 474 575 này 797 này 22 020 121 242 và 252 đó các bạn thích những con số này thì các bạn chơi còn các bạn mà muốn à, tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn ở trên Zalo thì các bạn có thể kết bạn với số Zalo của mình là 0963 2361994 còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây nhé chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé chào tạm biệt các bạn bye bye